Đàn ông thường có những thói quen và sở thích khác với nữ giới như uống cà phê, rượu bia, hoạt động thể thao quá mức, làm việc nặng nhọc, đều có thể là nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý ở các quý ông. Xét tổng thể thì yếu sinh lý có thể chia ra thành các nguyên nhân chính sau. Ảnh hưởng của tâm lý, lo lắng quá mức ở nam giới cũng là nguyên nhân khiến các đấng mày dấu xuất tinh sớm. Bởi trong quá trình quan hệ phái mạnh mất tập trung cứ nghĩ đến việc mình có bị yếu sinh lý hay không. Tình trạng này nếu để quá lâu thì sẽ gây nhầm tưởng là bản thân đã bị bệnh, Yếu sinh lý do nội tiết tố là yếu tố liên quan chủ yếu đến tuổi tác, do đã có tuổi nên các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu dẫn đến việc sản xuất hormone sinh dục testosterone giảm sút gây giảm hung phấn, ham muốn tình dục, khả năng sản xuất hormone này có nhiều trong cơ thể do việc ăn uống không hợp lý. Yếu sinh lý do bệnh như tim mạch, cao huyết áp hay các bệnh liên quan đến mạch máu đều gây yếu sinh lý do nó gây tổn thương đến các dây thần kinh ở vùng sinh dục làm giảm hung phấn và ham muốn tình dục, do đó cần có các phương pháp điều trị yếu sinh lý nam phù hợp với từng nguyên nhân gây bệnh. Trường hợp yếu sinh lý do ảnh hưởng về tâm lý, để khắc phục tình trạng yếu sinh lý do ảnh hưởng tâm lý không khó, khi xác định nguyên nhân dẫn tới yếu sinh lý do đời sống vợ chồng hay áp lực công việc, căng thẳng, stress, cần thay đổi thói quen hoặc giải tỏa những vướng mắc trong gia đình và đời sống vợ chồng là có thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng là yếu tố vật lý, vấn đề tuổi tác, bệnh hoặc chấn thương, để điều trị được vấn đề này cần căn cứ vào mức độ, cũng như tình trạng của người bệnh như thế nào sẽ có cách khắc phục phù hợp. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thông dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.